đến buổi khai trương của sở hàng của đến tháng tám lời tiên xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất kính thưa quý vị và các bạn đến buổi lễ khai trương ngày nay chúng tôi vinh dự được tiếp đón các đại biểu cùng đông đảo các vị lãnh đạo khách mời của công ty đối tác các cá nhân đã dành hết thời gian quý báu của mình đến chung vui lễ tháng tám ngày hôm nay vâng và sau đây là chị bắt đầu vâng vâng vâng xin chúc mừng mình đương đáo đáo đáo cơ sở hai của mình tám đã chính thức đi hoạt động để một cái hàng từ ngày hôm nay nay nay anh chị em anh đi ở phố lê đi chào đón điện tách tám đã có một cái buổi khai trương hồng phát chúc cho điện tách tám tám và anh em phố lê đi mãi đoàn kết và cùng phát triển tất cả vỗ tay chào mừng một điện tám tám đã gia nhập to a tu